chứ không phải theo đời sản xuất rồi chứ không phải theo ừ, đời ừ. chào các bạn hôm nay uh, à, rẻ hơn khuyến mãi uh, sẽ thử một con bếp ga này trước khi giao cho khách khách thì đang ngồi kế bên thôi mình, bây giờ mình sẽ thử uh, cho khách xem đây ờ, đang là chim đây là hình thức bên ngoài của bếp đây bếp này còn khá là đẹp biết tôi sẽ thử cái chức năng của bếp tôi sẽ tắt đèn đi cho các bạn dễ nhìn ngọn lửa bếp này sử dụng một cặp pin đại ha đầu tiên là tôi thử ờ, chức năng ờ, khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa tôi sẽ mở ba bếp đây là hai bếp à, bên trái bên phải nè còn đây ờ, là bếp nướng của hình con cá nè nhìn xuống dưới thấy lửa ok ha giờ tôi sẽ ờ, đây nấm vặn này thì nó sẽ điều chỉnh ngọn lửa to nhỏ ha các bạn muốn điều chỉnh to lên lửa to nhỏ thì các bạn ờ, xoay cái nấm vặn này đó bây giờ tôi sẽ chỉnh lửa cho nó nhỏ lại và tôi sẽ thổi cho chỉnh nhỏ để cho dễ thổi sau khoảng 5-7 ờ, giây cảm biến sẽ khóa ga đây là chức năng khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng chống trào tức là nước trào ra làm tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga nhưng mà gọi như vậy thì nó sẽ không có đúng tại vì cái đầu chia lửa này nó nằm cao hơn mặt bếp khoảng 1 ờ, cm do đó nước có trào ra thì nước nó cũng chỉ nằm trên mặt bếp thôi chừng nào mà nước nó trào nhiều mà nó có bọt á nó phủ nó che kín cái đầu chia lửa này thì nó mới tắt thì trường hợp đó cũng cũng có nhưng mà ít hiếm nên mà quảng cáo là chống trào là không không có chính xác trường hợp trào làm tắt lửa thì cũng có nhưng mà hiếm bên trái nè bên phải nè dưới lò nướng nè đó đó là chức năng khóa ga khi lửa tắt lửa tắt thì có thể là do gió thổi làm lửa tắt hay là nước trào làm lửa tắt ha còn mình gọi gọi thì gọi đúng cái tên của nó là khóa ga khi lửa tắt tiếp theo tôi thử chức năng khóa ga khi ờ, nước cạn nồi tôi dùng hai miếng sắt này để tôi thay hay cho hai cái đáy nồi giờ tôi sẽ ờ, mở bếp lên bếp này giá 2 triệu tư đã bán rồi có anh khách ảnh ngồi kế bên ảnh đang xem ờ, thử bếp trước khi ờ, lấy bếp về Alo. Rồi nghe. Số của anh đang gọi có sử dụng Zalo không? Rồi nói Zalo lên các bạn cái số này đi có người lên tư bấm đó tôi đang thử chức năng khóa ga khi nước cạn nồi à, một số nơi bán người ta gọi đây là chức năng ờ, chống cháy nồi gọi như vậy là không có chính xác tại vì ờ, các bạn biết á, nước nó sôi ở 100 độ thì ở 100 độ thì thì các bạn đun thoải mái đun cả ngày cũng được không sao hết nhưng mà khi mà nước cạn nồi thì nhiệt độ không có nước nữa thì nhiệt độ đáy nồi nó sẽ tăng lên đến 200 độ thì bếp nó sẽ tự động giảm nhỏ lửa lại và khi mà đáy nồi nó tăng lên đến trên ờ, trên 250 ờ, độ thì bếp nó sẽ khóa ga một số nơi bán người ta đại gọi đây là chức năng chống cháy nồi gọi như vậy là không có chính xác tại vì ở nhiệt độ đáy nồi mà 250 độ là dưới đáy nồi nó đã có một lớp cháy nhẹ rồi mục đích thiết kế của nhà sản xuất là để chống cháy nổ chứ không phải là chống cháy nồi do đó người bán mà quảng cáo chống cháy nồi là người bán không có hiểu quảng cáo tầm bậy nhiệt độ đáy nồi bây giờ là trên 200 độ tôi sẽ cho các bạn xem ờ, nhiệt độ đáy nồi đây tôi sẽ đo bằng cây súng này bên phải 180 này 190 này nó tùy theo cái vị trí mà các bạn ờ, vị trí của miếng sắt mà các bạn đo ha đo bên trong bên ngoài nó sẽ khác nhau đó. bây giờ ờ, nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi lúc này ờ, cái núm vặn điều chỉnh lớn nhỏ nè không có thay đổi nữa đó. nó đã tự động đã bên trong nó có một cái rờ le nó đã tự động giảm nhỏ lửa rồi nếu mà các bạn thử chức năng này ở nhà thì các bạn phải sử dụng nồi đá dày đáy nồi dày thì nó mới nóng đủ nhiệt độ trên hai trăm rưỡi độ thì nó mới khóa ra còn ờ, nếu mà các bạn mà sử dụng ờ, nồi nhôm đáy mỏng mà nhất là cái gian bếp nhà bạn mà có gió lùa nó sẽ làm nguội cái đáy nồi nó không có kịp nóng lên trên hai trăm rưỡi độ thì nó sẽ không có khóa ra các bạn thử cả buổi nó cũng sẽ không khóa cái này nó chỉ khóa khi mà đáy nồi nó trên hai trăm rưỡi độ nhiệt độ nó đâm nó nằm ở mức này thì tôi thử cả buổi nó cũng sẽ không khóa đâu tại vì bếp nó đã giảm nhỏ lửa rồi tại vì ờ, nó không có đủ nhiệt độ mà bên trái này thì ờ, nóng hơn chút xíu nhưng mà nhiệt độ này nó cũng không không có nó sẽ không có khóa đâu bây giờ nó chỉ khóa khi mà tôi lấy cái đèn khò cái lò cái ờ, mỏ mỏ khè ga đó tôi khè cho nó nóng lên trên hai trăm rưỡi thì nó mới khóa chứ nhiệt độ này thì tôi ngồi thử cả buổi nó cũng sẽ không khóa nó không đủ nhiệt độ thì nó sẽ không khóa cầm cái ờ, cái bình ga mini á với cái ờ, cái đầu ờ, đầu hò ga đó để để dỗ thằng lòng sữa đó cầm qua đây để anh thử bếp đem qua liền nha ừ. cái này nó là nó đâu không đủ nhiệt độ do nó thứ nhất là ngọn lửa nó nhỏ quá lúc nó nó đã tự giảm nhỏ tự động giảm nhỏ lửa rồi thứ hai là khi mà các bạn ờ, nấu ăn ở nhà các bạn phải để, để lưu ý cái trường hợp này ha cái đáy nồi mà nồi nồi, nồi đáy mỏng đó. và thì nó sẽ lâu nóng lắm cái miếng sắt này tôi thử thì nó dày đó nhưng mà do cái ngọn lửa nó đã giảm nhỏ quá ngọn lửa ờ, hiện tại của bếp nó đang quá nhỏ nên nó không đủ nhiệt độ để nó không đủ trên hai trăm rưỡi độ đây mới có 200 độ thôi thì nó sẽ không có khóa đâu thử cái này là thử cả buổi luôn nó cũng không khóa đâu bây giờ ờ, cái ờ, muốn thử ờ, cho chính xác á tôi sẽ dùng một cái cái bình ga mini bình ga mini tôi sẽ khò ga vô thẳng vô miếng sắt này cho nó nóng lên nhiều ờ, khách hàng không biết rồi ờ, kêu ờ, bếp tại sao không khóa ga tại vì người ta không hiểu nó chỉ khóa khi nhiệt độ đáy nồi nó đạt phải là trên 250 độ thì nó mới khóa mà hiện tại là không có đủ nhiệt độ đó thì nó sẽ không có khóa đây là cái ờ, cái ờ, đầu khe sử dụng ờ, bình ga mini đây để tôi giải thích cho các bạn ha nhà sản xuất á họ cài đặt cái đầu cảm biến này nè cái que cảm biến ở mà khi mà các bạn đặt nồi lên nó chạm vô đáy nồi á là hai trăm rưỡi độ thì nó sẽ khóa ga do đó nếu mà các bạn ở nhà mà sử dụng mà nồi đáy mỏng hay là cái gian bếp nhà bạn mà có gió lùa nó sẽ làm nguội cái nồi nó không đủ nhiệt độ hai trăm rưỡi thì nó sẽ không khóa các bạn đợi cả buổi nó cũng sẽ không khóa ở đây tôi à, đây bên trái nè 200 200 à, độ 210 độ bên phải có 190 độ thôi bây giờ muốn cho nó nóng lên á, thì tôi phải sử dụng cái lò khè cái ờ, cái đầu khè này để tôi ờ, rồi em cầm em khò vô đấy đúng rồi em cầm vô nè rồi đúng rồi Ờ, để sẵn luôn tôi khò là để cho nó nóng lên hai trăm rưỡi độ mục đích là để thử cho các bạn thấy đó bây giờ lên 201 ờ, 220 nè ha đó để thử ờ, thử cho nó chính xác để cho các bạn khỏi phải lăn tăng bên, bên này khóa rồi bên này khóa rồi bên này khóa rồi qua đây qua đây qua đây ừ bộ đứng qua đây nè cái bếp ờ, bên ờ, phải nó khóa rồi rồi bên trái khóa luôn rồi rồi khóa đi khóa rồi đó công tắc bếp vẫn đang mở đây công tắc bếp vẫn đang mở bây giờ tôi sẽ thử ờ, cho các bạn xem đây bên trái đây bên phải đây bếp đã khóa ra. và là nhiệt độ đáy nồi nó phải trên hai trăm rưỡi nó mới khóa ha thử như vậy ờ, cho chính xác không phải lăn tăng cái gì hết vừa rồi là tôi đã thử à, hai chức năng là khóa ga khi ờ, gió thổi làm tắt lửa và khóa ga khi nước cạn nồi thì đây là dòng bếp cơ bản nó không có chức năng hẹn giờ các bạn muốn hẹn giờ đó, thì ờ, tôi sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng hẹn giờ ngoài ra bếp này nó sử dụng một cặp pin đại bếp này sử dụng một cặp pin đại pin đại này á nếu mà các bạn sử dụng những cái loại pin Việt Nam như là con thỏ con ngó Pinaco loại này sử dụng cho bếp Nhật được khoảng 15 ờ, ngày còn như là Panasonic màu xanh Toshiba màu đỏ Maxell màu đỏ sử dụng cho bếp Nhật được khoảng 3, 20 30 ngày thôi các bạn tránh những loại pin này ra nếu mà các bạn có điều kiện á, thì các bạn nên ờ, mua loại pin Alkaline Alkaline là cái công nghệ chế tạo pin còn ờ, nó có rất nhiều hiệu nó có rất nhiều hiệu loại này ờ, giá ở ngoài siêu thị bán là khoảng 90 ngàn một cặp sử dụng cho dòng bếp Nhật này thì được khoảng từ 6 cho tới 8 tháng tùy theo ờ, các bạn sử dụng ít nhiều đó, pin alkaline nó có rất nhiều hiệu giá siêu thị là khoảng 90.000 một cặp giá siêu thị 90.000 một cặp ở đây á khi mà bán bếp thì tôi sẽ tặng cho khách một viên pin sạc đây là pin sạc ha viên pin sạc này á nó các bạn chỉ sử dụng một viên thôi nhưng mà nó không đủ độ dài nên ờ, các bạn phải gắn thêm một cái lò xo này đây là cái lò xo các bạn ờ, móc vào cái lỗ ở trên cực dương của viên pin đây móc vô móc vô treo toàn ten vậy nè ha là, là nó dính rồi đó móc vô cực âm thì các bạn ờ, hướng vào trong cực dương xoay ra ngoài rồi mở bếp lên một viên pin sạc này á sạc một lần đầy á, thì sử dụng được từ 2 cho tới 4 tháng tùy theo các bạn sử dụng ít nhiều còn tuổi thọ pin thì được uh, 3 4 năm từ 3 cho tới 4 năm đó, tuổi thọ pin từ 3 4 năm uh, bếp á, thì tôi sẽ tặng một viên pin sạc này kèm theo ờ, đây là bộ sạc của nó đây đây củ sạc của nó đây bây giờ tôi sẽ ờ, thử cho các bạn xem vừa sạc vừa sử dụng bình thường ha khi mà pin nó sạc đầy á, thì đèn trên pin nó sẽ đèn trên cục sạc này nó sẽ báo màu xanh còn khi mà nó đang sạc vô á, thì đèn nó sẽ báo màu đỏ viên pin mình nó đây vậy đó cái pin khá đầy viên pin này nó đầy rồi nên ờ, khi sạc thì ờ, các bạn sẽ không thấy nó đèn đỏ bây giờ tôi lấy pin pin khác để tôi thử lại đây khi mà vừa sạc vừa sử dụng bình thường khi mà đang sạc vô á, thì à, đèn nó sẽ báo màu đỏ còn khi mà đầy á, thì đèn nó sẽ chuyển sang màu xanh màu xanh như vậy là đầy nếu mà pin nó cạn hẳn á, các bạn sạc thì à, một lần á, thì thời gian sạc khoảng từ 17 à, 18 tiếng thì pin nó mới đầy ha và lúc mà sạc thì các bạn lưu ý lúc mà sạc thì các bạn lưu ý lúc mà các bạn cắm hai cái đầu sạc này nè các bạn nhớ xoay xoay nó cho nó ăn điện nha còn tại vì nhiều khi nó tiếp xúc không tốt á nè đó các bạn mà nhét vào và các bạn xoay xoay cho nó ăn điện đó đây là đang sạc vô ha vừa sạc vừa sử dụng bình thường thậm chí nếu mà cái pin hư hay là bị mất thì các bạn ờ, sử dụng cái cục sạc này vẫn sử dụng được bình thường không có ảnh hưởng gì hết ha sử dụng bình thường tất nhiên là tôi không có khuyến khích sử dụng như, như kiểu này nó sẽ không bền nó sẽ không bền cho cái củ sạc này. đó lắp pin vô đây còn à, trường hợp mà các bạn ví dụ như các bạn muốn à, sử, bếp, bếp này thì là không có chức năng hẹn giờ nếu mà các bạn muốn hẹn giờ á hẹn giờ nấu mấy phút tự tắt á, thì các bạn sẽ sử dụng cái ờ, mua cái mua thêm cái ổ cắm hẹn giờ này đây đây là tôi ổ cắm hẹn giờ này nó sẽ cho ta phép hẹn từ 1 phút cho tới 60 phút các bạn muốn ờ, hẹn 60 phút thì các bạn bấm đè thì nó sẽ nhảy nhanh hơn ha cái đây là 28 phút nè bây giờ tôi sẽ hẹn giờ một phút đây là ổ cắm hẹn giờ nó hẹn giờ một phút nó đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện cái uh, củ sạc này thì tôi cắm vô uh, cái ổ hẹn giờ này và tôi mở bếp lên đó và các bạn lưu ý nếu mà muốn hẹn giờ thì các bạn phải lấy pin ra ha lấy pin ra sử dụng cái ờ, cái ờ, củ sạc này và cái ờ, ổ cắm hẹn giờ nó đếm lùi về không nó ngắt điện ngắt điện cung cấp cho củ sạc thì bếp nó sẽ khóa ra bây giờ tôi sẽ mở hai bếp luôn hai bên luôn đây rồi nó có điện thì nó bếp nó mới cháy chứ nó mà nếu mà nó không có điện là bếp nó sẽ ngắt liền đây nó đếm về không ngắt điện ngắt điện ờ, cho củ sạc thì ờ, không có điện cho cung cấp cho củ sạc thì bếp nó sẽ khóa ra đó, đây là ta ta lợi dụng cái ờ, tính năng này để ta hẹn giờ cho bếp nó công tắc bếp thì vẫn đang mở nhưng mà bếp nó đã khóa ra sau một phút hẹn giờ muốn sử dụng lại á thì các bạn nếu mà sử dụng lại mà các bạn không muốn hẹn giờ thì các bạn cắm thẳng vô đây các bạn sử dụng thôi đó. cắm thẳng vô sử dụng thôi hoặc là các bạn lắp pin vô các bạn sử dụng lắp pin vô ừ. ok vừa sạc vừa sạc và vừa sử dụng bình thường không ảnh hưởng gì hết thời gian sạc thì ờ, khoảng 17 18 tiếng nếu mà pin nó cạn thì sạc khoảng 17 18 tiếng pin này bây giờ nó còn là khoảng 90 phần trăm thì các bạn không cần phải sạc đâu về cứ lắp vô sử dụng bình thường thôi bếp được bảo hành một năm trong vòng 10 ờ, ngày đầu nếu mà nó có lỗi thì tôi sẽ đổi bếp mới cho khách ừ. chính sách bảo hành ờ, rất là tốt tuy ra tuy là bếp này là bếp cũ đã qua sử dụng nhưng mà shop ờ, chúng tôi vẫn bảo hành một năm có 10 ngày đầu có lỗi thì tôi tôi sẽ đổi bếp mới cho khách còn cái củ sạc và cái viên pin này thì bảo hành 6 tháng củ sạc và viên pin này bảo hành 6 tháng khách mà muốn mua thêm một bộ pin sạc này á thì giá là 200 nghìn rẻ hơn ờ, khuyến mãi có hệ thống ờ, phân phối bếp ga nội địa Nhật trên khắp cả nước nếu mà ờ, quý khách muốn muốn có giá ưu đãi dành cho đại lý để về kinh doanh thì liên hệ với anh Nam qua Zalo và Facebook đây tôi có ghi trên bảng đây các bạn xem YouTube trên TV thì có thể đọc vào cái remote để tìm kiếm với từ khóa là rẻ hơn khuyến mãi để đón xem thêm những cái video thử bếp của chúng tôi vào ngày mai Ờ, xin cảm ơn và hẹn gặp lại con này 27 mà con này em con này đẹp hơn con này chú con này dạ, đẹp chú hóa theo đời sản xuất rồi ừ. chào các bạn hôm nay à,